Dạ. <clears throat> Xin chào các nhà đầu tư. Thì uh, hôm nay thị trường uh, giảm 60 điểm là một phiên giảm cũng rất là mạnh, tương đương với cái phiên giảm mạnh nhất của ngày uh, của ngày hôm trước. Thì bây giờ chúng ta mình sẽ đi qua đi sơ qua về thị trường chung và và hôm nay ấy, mình sẽ, sẽ chia sẻ cho anh chị một cách để mà mình chúng ta phòng vệ tài khoản để em bảo đảm bảo tỷ lệ an toàn tài khoản <clears throat> thì ờ, thị trường hôm nay thì giảm đến 60 ờ, điểm tức ờ, gần 4,5% hầu hết tất cả các mặt cổ phiếu bên dòng bất động sản đều chung một trạng thái là sành lơ đúng không đây tác động vn index thì hôm nay nhiều nhất là dòng bit này ngân hàng này vbank techcombank gas công thương hòa phát MW, MWG và GBR còn ngược lại chiều kéo thì hầu như không đáng kể hầu như không có mã nào kéo hết cả rồi chiều giảm cổ phiếu thì hầu hết tất cả mà cổ phiếu đều nằm chung một trạng thái là xanh lơ hôm nay là à, khoảng 365 à, mã sàn trên trên cả ba sàn và về tất cả các ngành nghề cũng à, hầu hầu hết là một chung một trạng thái là giảm cả màu đỏ này tiêu tiêu dùng hàng vật liệu cơ bản tài chính dịch vụ tiêu dùng viễn thông công nghệ y tế dịch vụ hạ tầng dầu khí và công nghệ đều chung một trạng thái là sàn thì hôm nay có chỉ cái cái điểm sáng đặc biệt duy nhất của hôm nay á, chính là nước ngoài mua ròng 574 tỷ ở trên uh, sàn HOSE và uh, à, 15,8 tỷ ở sàn HNX thì hôm nay là một cái phiên mua ròng khá là ấn tượng của uh, của khối nước ngoài đây là phiên uh, mua ròng thứ ba mạnh thứ ba kể từ uh, kể từ ờ, đầu tháng đến nay tuy nhiên thì ờ, <clears throat> thì ờ, hai phiên những phiên tuần trong phiên tuần trước để đi, xen kẽ là những phiên mua ròng là những phiên bán ròng tuy nhiên hôm nay mua ròng khá là mạnh mạnh đúng không thì uh, hiện tại thì chỉ uh, bây giờ chỉ có các quỹ nước ngoài mới có tiền mà, mà mua thôi còn uh, các nhà đầu tư trong nước thì chỉ chung một trạng thái là bán ròng rồi đây là sơ qua về ờ, thị trường chung là viên 30 giảm cũng tương đương 60 điểm này cũng không kém gì HNX cả à, ờ, sàn Jose cả bây giờ chúng ta sẽ đi vào ờ, cái chi tiết của cái viên index của ngày hôm nay đây viên này thì hôm nay thì giảm 60 điểm đây giá mở cửa là 1113 mở cửa nó là mở, mở, mở nó hơi gáp rồi khối lượng hôm nay là 673 triệu à, uh, 760 nghìn 304 cổ, ờ, cổ phiếu và giá trị đâu đó khoảng 18.000 tỷ đồng thì uh, ờ, giáo gì um, riêng hôm nay thì cái cái cái cái, cái von của nó cũng khá là cao hơn mọi hơn, hơn mọi lần đó hôm nay thì đến 10, 11 giờ trưa đến 11 giờ trưa thì à, thì, thì cái cái cái von nó là đạt à, à đến 1 giờ chiều nhất 1 giờ chiều thì cái von nó là đạt bằng à, von của hai phiên hôm trước rồi thì tại uh, thị trường chứng khoán thì tuần uh, tối qua lúc mà review review thị trường chung mình đã nói rồi thì khả năng cao là thị trường chung sẽ rớt rớt một nhịp nữa nếu mà đây ngay ở cái phiên à, hai cây này, này cái khi mà cái cây này nó tạo tạo thành thì mình dự đoán là thị trường chung này giảm tiếp đúng không ạ nó giảm tiếp và khi ngay cây thứ sáu tuần trước thì nó tạo thành thì mình cái cái cái cái cái, cái giả thuyết của mình nó chắc chắn hơn nữa nó chắc chắn hơn thì à, tối qua thì mình có làm video mình à, cảnh báo mọi người rồi á mình có nói là khả năng cao thị trường chung thì giảm một phiên giảm tiếp và đợt nhưng mà nếu mà đợt giảm này nó giảm nữa thì nó giảm càng khốc liệt càng tốt nếu mà rơi nó rơi nó rơi mà càng khốc liệt càng quyết liệt càng tốt thì nếu mà khi mà thị trường nó rơi quyết liệt thì khả năng tẩy cái tạo cái đáy nó là càng cao còn thị trường nếu mà rơi chậm chậm chậm, thì khả năng tạo đáy nó nó nó, nó còn chưa chưa lúc mà nó tạo đáy thị trường ờ, hiện tại thì ờ, nó đã qua cái thời kỳ trắng mật rồi hiện thì thời kỳ sắp tới đây có thể là thời, thời kỳ của sắp mật đó <clears throat> còn à, đối với các nhà đầu tư mà cầm cổ phiếu ở thời điểm bây giờ thì à, bây giờ nên giữ hay nên bán cổ phiếu khi mà mở tài khoản ra mỗi ngày mở cái tài khoản ra thì các bạn đều biết và các bạn phải biết là tài khoản mình sẽ bị âm âm nặng hơn vậy thì muốn biết là à, tài khoản của mình nên nên giữ hay nên bán thì bây giờ mình giả sử nha bây giờ tài khoản của các bạn là một tỷ các bạn đang cầm cổ phiếu là một tỷ rồi bây giờ nếu nếu như ai đó mà cho các bạn thêm một tỷ nữa hoặc là các bạn ở đâu đó các bạn có thêm một tỷ nữa thì các bạn có mua cổ phiếu này hay không nếu các bạn mua thì các bạn nên giữ đó là phương án thứ nhất thứ hai là nếu nếu các bạn mà không không mua thì các bạn nên bán đúng không chấp nhận cắt lỗ và chờ làm làm lại bán mới rồi trong trường hợp mà các bạn giữ cổ phiếu mua thêm và giữ cổ phiếu vậy thì khi mà thị trường giả sử như đối với thị trường mà đang trong tình trạng trend hiện tại á, thì các bạn nên giữ nên bán à, nên giữ và nếu mà giả sử cổ cổ phiếu tiếp tục rơi á, thì uh, khả năng cao á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến uh, tài khoản của các bạn tức là nó sẽ ảnh hưởng đến đến, đến an toàn tài khoản của các bạn thì các các cái các công ty chứng khoán á, là uh, sao người ta thì à, quan tâm đến mức độ an toàn tài khoản các bạn nếu mà tài khoản của các bạn mà đảm vẫn đảm bảo cái lượng tiền trong tăng tài khoản nó vẫn đảm bảo cái tỷ lệ cân bằng tài khoản thì họ sẽ không khô mặc in trong trường hợp nếu mà tài khoản các bạn tiếp tục rơi thị trường tiếp tục rơi thêm rơi thêm rồi nó rơi thêm nữa đó thì lúc đó thì các bạn sẽ bị lỗ rất là nặng đúng không ạ thì lúc đó bắt buộc công ty các công ty chứng khoán sẽ bị khô khô margin tiếp tục khô margin khi mà hiện tượng khô margin này á mình nói lấy ví dụ nha hiện tại bên công ty VPS là cái thị phần nó là lớn nhất trên sàn chứng khoán thì nó có ảnh hưởng rất là lớn đến ờ, thị rất là đến thị trường chứng khoán hiện tượng mà nếu mà công ty chứng khoán mà VPS mà Comagin thì dẫn tới một ờ, hiện tượng phản ứng dây chuyền theo hiệu ứng domino thì ờ, ví như VPS Comagin sẽ đến VND VND Comagin rồi đến các chứng khoán khác SSI rồi BSI AGR hay là chứng khoán Phú Hưng hay là rất rất rất nhiều công ty chứng khoán khác cũng đồng loạt không Comegin lúc đó thì nó tạo ra một một hiện tượng nó nó gọi là nó rất là thảm khốc nó rất là thảm khốc các mọi người đúng không ạ khi đó là mọi người tranh nhau tranh nhau bán ra mà bán không được là dẫm đạp với nhau là thị trường lúc đó mở mắt ra thế sàn mở mắt ra thế sàn nó giống như đợt năm 2008 vậy đó đây mình sẽ ờ, chuyên về năm 2008 cho mọi người coi nha trong lúc thị trường có downtrend đó. đây là thị trường năm 2008 đó các bạn ạ đây là thị trường ờ, đây hiện tại đây là thị trường của những năm 2005 đến 2007 đây thì uh, hiện tại uh, thị trường chứng khoán Việt Nam uh, nhưng năm 2005 đến 2007 thì thị trường uh, chứng khoán Việt Nam bắt đầu từ năm uh, những năm 2000 á, thì nó đi về thì đến những năm 2005 đến 2007 á, thì nó tạo một cái pha uptrend là Việt Nam gia, gia nhập WTO này nó được uh, sự kỳ vọng rất là lớn thì nguyên cái, những cái năm 2006 ờ, đến 2007 á thì các bạn mua gì cũng thắng đánh gì cũng thắng hết ạ nhắm mắt mua cũng thắng mở mắt ra là biết tăng những giai đoạn như vậy á, thì các bạn phải để ý là thấy cả những bà cô mà bán nước về hè này chú bán chú lái xe ôm này rồi ờ, các bà cô bán bánh mì dọc đường này, cũng đều quan tâm đến chứng khoán à, ngày ngày đọc tin tức chứng khoán đó thị trường ờ, khi mà nó uptrend như vậy thì rất là nguy khi mà khi mà đến những cái các cái cô chú như vậy mà biết đến chứng khoán là các bạn nên cẩn thận đó là một trong những pha đỉnh thì và thị trường chứng khoán Việt Nam mình mình nó đạt đỉnh đạt đỉnh à, nó bắt đầu rơi bắt đầu rơi từ tháng 10 2007 thì nó nó rơi nó rơi một mạch đến 2009 thì nó bắt đầu hồi phục lại thì à, thị trường nó rơi á cái đoạn này là cái đoạn này là, nó rơi rồi này nó bắt đầu nó hồi phục lên là khi mà bắt đầu ra thông tin là bên chứng khoán bị bắt đầu nó bị à, khủng hoảng tài chính do khủng hoảng tài chính giữa nó là khủng hoảng à, giữa hai quả bom kép là cũng về của về các cái bong bóng thị trường bất động sản là thị trường tài chính hai hai hai cú bong bóng này nó nó giúp cho thị trường tài chính nó nó rớt làm cho thị trường toàn cầu rơi vào một cuộc suy thoái rất là lớn và cái biên rơi nó cực kỳ lớn đây các biên rơi hầu như cái đoạn rơi cái đoạn phiên những phiên rơi thì ban đầu thế này các bạn còn bán được nhưng những phiên sau này nó tắt thanh khoản luôn các bạn không còn bán được không còn gì để bán được đó, nó rơi mà các bạn tắt thanh khoản những phiên về không còn không còn cổ phiếu nữa những giai đoạn như vậy này các bạn mà ai mà nghe nói đầu tư chứng khoán hay là cái gì chứng khoán đó là người ta nhìn các bạn với ánh mắt rất kỳ thị đúng không thì những đến giai đoạn này thì gần ờ, nếu mà thị trường mà đến giai đoạn này thì các bạn nên tập trung có thể khả năng ờ, thị trường sẽ, sẽ bắt đầu vào giai đoạn ờ, phục hồi Tuy nhiên để phục hồi thật sự thì thị trường chứng khoán phải đến năm đến tháng 3 2019 bắt đầu mới phục hồi trở lại và đi lên. Nó rơi về còn 266 điểm. Mà rơi mà mọi người rơi từ 1200 điểm mà rơi về 266 điểm là nó rơi nó rơi mức nào luôn á nó rơi còn 234 điểm này hồi đó mà ai mà nghe nói chứng khoán là nhìn <laughs> thằng này chắc đang nợ trồng chất hoặc là sao đó hoặc là có vấn đề à, có vấn đề về thần kinh kiểu vậy đấy đó rồi hiện tại thì ờ, thị trường ở những năm 2007 này thì nó chưa có công cụ công cụ để phòng vệ cho tài khoản các bạn cho nên là khi các bạn rơi thì các bạn không có cái công cụ gì để nó nó chống đỡ lại cho cái tài khoản của mọi người khỏi rơi thì hiện tại bên công ty chứng khoán PPS á, công ty chứng khoán PPS á, nó đưa hiện tại là có đưa ra hai sản phẩm đây là đầu tiên là sản phẩm về Safi này cái sản phẩm này á thì nó là một trong những công cụ mà phòng vệ giúp nhà đầu tư giúp cho công cử công giúp cho cái quá trình đầu tư của mọi người nó sẽ an toàn hơn đây có uh, có bị biểu hiện uh, đây có một thể hiện uh, cái đây cái phí tham gia mỗi lần chỉ 10 ngàn đồng thôi nhưng khi các bạn tham gia thì cái cái cái sa phi này á, nó sẽ hoàn một lại một phần tiền à, trong khoản lộ của, của mọi người thì à, đầu mình không đây là công cụ ờ, Safi này hiện tại trong app v, app chứng khoán VPS support app ờ, của VPS có cái ờ, có công cụ có công cụ Safi mà người ấn vào mà mọi người sẽ thấy khi mà người đăng nhập vào màn hình nhé khi mọi người đăng nhập vào thì ngay phía góc bên ngoài thì nó sẽ thể hiện nó thể hiện ra cái app Safi thì uh, đây là cái bản hướng hướng dẫn sử dụng app Safi này đây thì uh, mà uh, anh chị nào mà cần cần cái bản uh, hướng dẫn này hướng, hướng dẫn sử dụng này hoặc là hoặc là cần tư vấn về app Safi này cứ liên hệ với mình mình sẽ mình sẽ chỉ dẫn cho mọi người tham gia cái app Safi này đây kia vào màn hình có có chữ Sapphire ngay có, ngay nó thể hiện uh, thêm một cái tích những chữ mới đấy các bạn mọi người ấn vào đó để tham gia Đây. thì uh, nó sẽ uh, app Sapphire nó sẽ chia sẻ chia sẻ tối đa cái mức giá trị mà anh chị tham gia giúp anh chị qua lại một phần tiền khi anh chị khi mà cái giá cái cái danh mục của mình đi xuống AppSafi là gì? Nó là một cái cộng đồng bảo trợ chia sẻ và đồng hành cùng nhà đầu tư tại VPS. Lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam trên chiếu ứng Smart One và hiện tại thì chỉ có Smart One mới có cái app Safi này. Còn các công ty chứng khoán khác thì ờ, thì chưa có các cái ứng dụng như vậy. Thì đây là một trong những lợi thế mà uh, Smart One đang đi trước và đi trước ờ, đón đầu để uh, chia sẻ rủi ro cùng à, chia sẻ rủi ro với các nhà đầu tư đây với mức phí chỉ 10.000 đồng cùng với thời gian tham gia linh hoạt này mọi người có thể mang đến sự an tâm trong quá trình đầu tư của mọi người thì uh, thời gian mọi người tham gia vào uh, đây đây là cái cách cách cách mà mọi người vào này. đó nó thể hiện luôn đó. mọi người uh, khi mà mọi người tham gia vào á thì mọi, mọi người có thể tham gia nó rất là linh hoạt có thể là thời gian có thể là uh, một tuần một tháng uh, tùy đây tất cả này có thể là hai ngày này, một tuần hoặc hai tuần hoặc ba tuần tùy mọi người lựa chọn cái thời gian tham gia Asafi này thì nếu mà mọi người kết thúc cái kết thúc cái kết thúc cái uh, sử dụng Asafi là sớm hơn thì người ta vẫn hoàn một phần thôi nhưng mà nó không được theo ờ, nó không được hoàn toàn giống như là mọi người tham gia theo cái đúng cái cái kỳ mà mình đăng ký đó khi tham gia thì nếu mà tài khoản của mọi người bị lỗ thì mọi người sẽ nhận được một lại nhận được cái một ờ, cái ờ, phần tiền chia sẻ lại đây khi mà nhờ nhận thì mọi người phải xác nhận xác thực mã OTP này đó rồi một cái công cụ phòng vệ thứ hai trên thị trường chứng khoán mà à, có hiện tại á, thì uh, ờ, VPS và cũng và VPS và một số công ty chứng khoán á, thì có cung cấp cho mọi người sử dụng tuy nhiên thì trên thị trường chứng khoán hiện tại thì không phải công ty nào cũng ờ, cung cấp cái ờ, cái phòng vệ này cho mọi người chính là cái chính cái phòng vệ phái sinh nhá thì bản chất của cái cái cái cái phái sinh nhá là nó sinh ra để phòng vệ tài khoản cho mọi người trong lúc thị trường nó ra trend á bây giờ mình sẽ giải thích tại sao là cái cái, cái ứng dụng mà phái sinh ấy, thì nó nó sẽ tham gia phòng vệ mọi người nó sẽ tham gia phòng vệ tài khoản cho mọi người ở như thời điểm như hiện tại thì uh, mọi người biết là thị trường bây giờ có một khả năng nó khả năng nó xảy vào downtrend rất là lớn đúng không ạ đó thì uh, trong trường hợp mọi người bây giờ nếu mọi người mình giả sử nha bây giờ mọi người mua tài khoản ở đây mọi người mua tài khoản ở đây đi đó mà mọi người mua tài khoản ở đây ví dụ như mà mọi người mua tài khoản là Vinamilk Vinamilk chỗ này mua tham tham gia Vinamilk ở ờ, tài khoản ở, ở ờ, mức là 1334 1334 điểm đấy thì thì mọi người mua tham gia cổ phiếu ở đây tuy nhiên để mà phòng về tài khoản á, nó trong lúc thị trường nó downtrend như vậy á, thì để phòng về tài khoản á, thì mọi người đặt thêm một lệnh short hoặc uh, ờ, chỉ số VN30 đây mọi người đặt một lên chọn nữa ờ, trong uh, chỉ số này thì nó sẽ có tác dụng là gì đầu tiên á, khi mà nó sẽ có tác dụng là gì một nó sẽ có trường hợp vào đây một á, nếu mà thị trường nó đi lên thị trường nó đi lên á, thì khi thị trường đi lên thì cổ phiếu các bạn sẽ đi lên và và cái phát sinh bảng lộ rồi hai là trong trường hợp á, thị trường nó không tăng không giảm cho nên là cổ phiếu và không đội rồi trường hợp thứ ba là nếu mà thị trường đi xuống thị trường đi xuống thì cổ phiếu giảm giá đấy thì khi thị trường mà nó nó nó nó đi xuống á khi mà thị trường nó đi xuống á, thì có cái cổ phiếu của các bạn giảm giá tuy nhiên tuy nhiên nha tuy nhiên cái phái sinh nó tăng thì nó sẽ bù là cái khoản lộ của cổ phiếu đúng không ạ thì nó sẽ đảm bảo được cái tỷ lệ cân bằng an toàn của tài khoản nó an toàn cái tài khoản của các bạn đúng không ạ đúng không ạ thì nó sẽ bù lại cái phần à, an toàn tài khoản nó sẽ bù lại bù lại tại vì khi mà tài, tài khoản của các bạn nó nó đảm bảo cái mức cân bằng cân bằng nó cân bằng một mức nào đó thì công ty chứng khoán nó thể không có không có khô margin của tài khoản của các bạn trong một trường hợp các bạn giữ cổ phiếu việc ở đây nhưng mà trong trường hợp các bạn khi khi mà những điều kiện ở đây là gì điều kiện để các bạn mà sọc phát sinh ở đây là gì điều kiện ở đây là các bạn à, khi các bạn mua cổ phiếu thì đồng thời các bạn phải à, sọc à, sọc cái lệnh phát sinh mình viết tắt nhé phát sinh và đồng thời phải giữ hai cái lệnh này giữ cái lệnh giữ lệnh sọc này giữ lệnh sọc uh, phát sinh này nha chứ không có bán nha không không không có chốt lệnh nha đúng không ạ nếu mà khi các bạn nếu mà các bạn à, mua cổ phiếu sau các bạn khi mà các bạn nó nó cổ phiếu nó tăng chút các bạn sợ hoặc là các bạn mua cổ phiếu bảo các bạn long cổ phiếu á thì các bạn đánh một chiều rồi các bạn đánh all in rồi khi mà cái bạn đặt chiều ron nó bài các bạn đánh ôi nè cái bạn nếu mà các bạn ờ, cổ phiếu mà cổ phiếu này giảm mà các bạn đặt định long á long phát sinh á thì các bạn chính là các bạn ôi tài khoản này thì cái việc này á cái việc ôi tài khoản này á, thì nó sẽ làm tăng thêm cái nguy cơ bị cháy tài khoản các bạn lên nữa tại sao khi nếu mà khi mà các bạn ôi tài khoản này á thì nếu các bạn đặt đúng thì không sao nhưng khi mà các bạn mà đặt sai một cái đặt lệnh sai một cái thì nó sẽ đẩy các bạn vào rủi ro cực kỳ rủi ro gấp đôi luôn đó đó đấy là một trong ờ, đây chính là một trong nguyên nhân mà mình ờ, khuyên các bạn để để mà để các bạn phòng phòng hộ tài khoản của mình ấy, thì mọi người nên nên uh, nên sọc phái sinh để đảm bảo cái tỷ lệ an toàn tài khoản trong trường hợp các bạn giữ cổ phiếu không có bán cổ phiếu ra nha chờ chờ cổ phiếu nó hồi đúng không ạ thị trường đây là đây là một trong những cái biện pháp mà mình lấy những biện pháp sau cùng để à, để để, để phòng hộ tài khoản của mình thì khi mà tài khoản của các bạn an toàn thì công ty chứng khoán của an toàn của người ta sẽ không có khô mà cái tài khoản của các bạn còn nếu các bạn mà các bạn khi mà các bạn à, cổ phiếu nó dạng mà các bạn long à, các bạn đặt cái lệnh long phái sinh lên á thì nếu mà thị trường mà nó nó bây giờ cổ phiếu nó khi mà cổ thị trường mà cổ phiếu nó biến động theo chiều giảm xuống á, thì lúc đấy thì tài khoản của bạn sẽ bị sớm bị khô margin sẽ bị sớm bị à, bán chạy chấp mà khả năng cao dẫn bị cháy tài khoản đấy thì các bạn phải sử, sử dụng cho đúng cái mục đích của cái cái cái thị trường cái cái cái, cái, cái cái ờ, công cụ phái sinh này nha đây thì hiện tại vì bên VBS vẫn đang cung cấp cái công cụ phái sinh nha mọi người có thể tận dụng nó để ờ, để để để mà mình phòng hộ tài khoản của mình thì không riêng gì ở Việt Nam mà các các thị trường ờ, lớn như châu ở Việt Mỹ Trung Quốc Hàn Quốc Nhật gì đó người ta cũng đều sử dụng cái công cụ phái sinh này để để phòng hộ cái tài khoản trong lúc mà thị trường nó biến động nó chạy chiều xấu thì cái công cụ à, cái chứng cổ phiếu này cái công cụ phái sinh này à, nó giống như các bạn đặt một đường khi à, các bạn phòng hộ khi mà thị trường nó sợ chuyển biến xấu khi mà mình giả sử như cổ phiếu các bạn ở đang chiều âm mà cái phát sinh này nó đặt chiều lo chiều chiều sọt đó thì nó thành một cái dấu dấu trừ với cộng nó cộng lại cho nhau thì nó tổng mức tổng mức lợi nhuận phía có thể tổng mức lợi nhuận các bạn là bằng không tuy nhiên về vấn đề an toàn tài khoản nó là nó nó nâng cao lên rất là nhiều vậy thì chúng ta kết thúc cái, cái lệnh mà lệnh học này khi nào khi mà các bạn cảm thấy thị trường nó đã ổn định trở lại và cổ phiếu các bạn tăng trở lại á, thì các bạn có thể kết thúc cái lệnh short này và kết thúc lệnh short vào đây cho cổ phiếu nó tăng trở lại lúc đó thì tài khoản của chúng ta thứ nhất là chúng ta vẫn giữ cổ phiếu thứ hai là cái tỷ lệ đảm bảo an toàn tài khoản của chúng ta tốt đúng không rồi và thứ ba nữa là có thể là những lúc như vậy thì cổ phiếu chúng ta sẽ tăng lên rất là nhiều lần và chúng ta, có thể kiếm được dư ờ, cổ phiếu ở giá tốt rồi trên đây là mình đã chia sẻ cho mọi người cái các cái công cụ phòng thủ tài khoản ở thời điểm bây giờ còn uh, view thị trường uh, view thị trường uh, ngày mai ấy, thì mình khả năng cao nó sẽ nó là sẽ là tiếp tục cái nhịp rơi của nó thôi chứ còn nó rơi một nhịp thế này mình nghĩ là nó vẫn chưa chưa tới đâu cả một nhịp của nó mình rơi một nhịp của nó vẫn chưa tới đâu cả mình nghĩ nó sẽ rơi về đâu đó khoảng dưới hai trăm khả năng dưới một hai trăm dưới 1200 sau đó nếu mà nó tốc độ rơi nó càng mạnh nó càng mạnh thì khả năng tạo tạo vùng đáy là nó cao hơn còn đó là, đó là kịch bản xấu nha còn nếu kịch bản tốt là khả năng á, có thể hồi lên đây nó đi xuống có thằng khả năng sẽ đi lên đó cũng tùy tuy nhiên thì đối với theo cái tình trạng sọc bây giờ theo tình trạng mà bán tháo như hiện tại thì mình mình nghĩ khả năng nó, cổ phiếu nó đi xuống là cao hơn rất là nhiều giống như thời điểm bây giờ này đây nó thể đi xuống tiếp tục đi xuống tiếp À, trên trên đây là các cái thông tin à, mà cái nhận định riêng của mình nha thì mà các cái phương pháp mình mà mình mình có thể đưa ra còn mọi người tham khảo và tự quyết định nha mình không không có khuyến nghị mọi người mua bán cổ phiếu ở thời điểm bây giờ cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha cảm ơn mọi người